có thêm người nữa bạn biến động nữa ba chữ à. ui tít tít tít tít tít tít tít tít tít Này. Ui, chết, chết, chết, chết, chết, chết. Rồi xong bị giết rồi Bị cướp xuống rồi Mình bị cướp xuống rồi mấy bạn ơi Mà thôi Để lấy lại súng Giờ mình chơi skin thịnh rồi Chứ không là mình chơi kiểu zombie nữa cô có làm premium premium à, à, à, à, à, à, à, à, cơ thằng điên à định mẹ có đường này em lấy xuống cua pin hết pin hết thì giết nó bắn lên ra ngoài luôn <laughs> nãy em bắn hụt không à hai thằng này trước bạn lấy súng ui chữ đấy chữ đấy nó à đây rồi đây rồi ui ui Freddy Krueger Ủa trong này chưa tới Jason Ờ À ba kêu nữa wow, ok mình sẽ thêm ê ê ê ê ê ê ê một kêu Rừng này thường có nhiều lắm mà À À à à à Ủa Nào đây Hình như này của là The Shining đó. Giờ đủ 21 người dư luôn rồi Từ từ giết con Slendy quá giờ nâng cấp xuống thôi, ờ, à, mình quay mấy phút rồi 7 phút rồi cái Roblox này mình sẽ làm hai video mà không đó bây giờ về mà muốn làm cái giải giả xíu ui, ui, ui. chưa nãy làm thấy nó ngắn quá đối mình nha nghị Chucky giờ mình sẽ quay xíu nữa thôi nghỉ rồi mà à mà rồi, ờ, muốn nói với bạn là tại sao mấy bạn thấy review Minecraft của mình á nó là không có nhiều đúng không mà bạn thấy mình không nói tạm biệt đúng không lý giờ tại sao tại sao vì mà mình quên nói <laughs> kiểu này chết kênh mình rồi Bán hút bắn nãy giờ hụt phí đạn nhưng mà trong đây có bao giờ tốn đạn đâu dép đào ờ. là killer kìa Ê, mở man. à anh nhưng mà mấy bạn cần cầm, muốn mình chơi cái game khác mà kia ở ờ, không phải Roblox mà thế mà kia ở trên trên điện thoại thì báo mình nha nhưng một số game kinh dị khác thì mình không thể nào làm được vì sao vì không có thể